Gì Út? Ngồi xuống, ngồi xuống Dạ, gì vậy Út? Thằng Trường nó sao rồi? Thì uh, ảnh bị sốt Rồi uh, con lấy thau nước ấm Con dắt khăn, con để lên chán cho ổng Rồi ừ, vậy thôi á Khoai hiền Vậy mà nãy kêu qua các bài đặt giả bộ Thôi không đi đâu Tình trong đã dậy ngoài còn e Có đâu Út con kẹo con hoài à mà anh hiếu cũng kỳ đó nha nói với con là đi mua thuốc một chút xíu rồi về vậy mà bỏ mình ơn con cái đó người đâu mà kỳ cục không có à út thấy hiếu dễ thương lắm á hiếu dễ thương lắm á ờ thì à, suy đi nghĩ lại thấy anh hiếu cũng dễ thương vậy mà tới giờ này vẫn độc thân hay là con giới thiệu mấy nhỏ bạn của con cho anh hiếu ta cấm mẹ à? Gì vậy? Chuyện của người ta kệ người ta đi Ủa mắc gì cấm con Bộ Út không muốn bạn của Út hạnh phúc hả Ừ Thì muốn Nhưng mà tại vì um, Út chi um, Người ta đang cũng có chút xíu ABC Kiểu này là Tình trong như đã Mặt ngoài cũng đã luôn Nghi ấm, nghi ấm mà út út với lại anh hiếu á hẹn hòn sao ạ lúc gặp ảnh đó hả thì từ lâu em chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân nhưng trong thật tâm anh vẫn mong được nhiều hơn thế sao vậy cứng đơ con ủa hẹn hò mà cứng đơ làm sao ta xưa tới giờ em chẳng rộng ra có ai hỏi tới đâu tự nhiên giờ có người đàn ông làm mình cũng cỡ chết à mình lên mình lên chởi nước miếng chởi nước miếng đúng không bậy là nước miếng đâu có đâu <laughs> thiệt còn Ai tại vì má con không có muốn thấy mấy cái chuyện yêu đương này nè nên là út đâu có dám nói nhưng mà phụ nữ mình yêu đuối mà con phần làm con gái chưa một lần yêu ai út đừng hát nữa con nói ra út tổn thương nhưng mà út hát dở tệ buồn dở lắm mà con ừ. nhưng mà thôi cái ý của út á là phụ nữ mình á phải cần một cái bờ vai để nương tựa còn con á tới tuổi cặp kê rồi út cũng mong con kiếm được cái bến bờ hạnh phúc đặc biệt là phải biết trân trọng những người yêu thương mình thật lòng nha con cũng biết vậy nhưng mà con sợ má con buồn mà út má con kỳ ghê tự nhiên hận đàn ông rồi bắt nguyên đại gia đình của mình cũng phải vậy luôn bởi vậy từ nhỏ đến lớn Con không hề cảm nhận được bóng dáng người đàn ông trong gia đình của mình Ơi Còn chú Tư chi con Chú Tư là của ngày xưa thôi Bây giờ là má Tư Sao Út vẫn thấy loáng thoáng Bóng dáng người đàn ông đâu đó ta ừ. Ê mà thôi đi vô đi con Ở trong nhà nè Vắng ai là mọi người đi kiếm á ừ, Thôi đi vô đi để má con lo này giờ ngồi lâu lắm rồi đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu được ai sẽ chẳng cần lâu dài người đến với nắng mai dịu em với gió dù từng đêm yêu đời quá ha tính này hả đúng là có con gái chăm sóc quá khác mỗi khi nằm ly bì hả xin mì hả hôm qua diệu chăm sóc em thiệt hả diệu chăm sóc mày chứ không để tao Kể, anh kể em nghe xíu hả? Kể lại nghe xíu đi Tao đâu thấy gì đâu mà kể Đi mà, đi qua mày xuống Được không? Được Xíu chưa, xíu chưa Thì nó vậy nè, nói nè Sao? Đó Gì ghê vậy? <laughs> Thôi, thôi, thôi, quay ngồi đi Thấy anh giống gì tư quá à tầm bậy vậy đó thiệt Ô, mà thấy anh ghê quá à. anh diễn tả ghê quá à. ủa sao táo diệu nó làm mày không đuổi mà tao làm mày đuổi <laughs> thì anh khác diệu khác chứ thì ra không phải là mơ mơ cái đầu mày mơ con gái người ta bỏ nguyên đêm chăm sóc mày anh ừ. anh còn ly mì nào không nấu cho em ly đi em đói bụng quá còn Ủa mà quên tối qua diệu nấu cháo gà cho mẹ để tôi vô tôi thăm cho mẹ nha ủa diệu có nấu với em thiệt hả ừ rồi. Ừ. ai vậy trời ủa chú sang chú mới lên hả chú mới lên trường con, con chào ba Nào ăn mì đây Của con chú chú ăn không con nấu luôn nha Thôi khỏi, chú không ăn đâu Dạ Trường Tình hình thu mua đất làm sao rồi Công ty đang rất là sốt ruột Ba thì nôn nóng cho nên hôm nay ba mới lên đây nè Sao, dạ, con báo cáo cho ba nghe coi Cái chuyện này á, con muốn thưa với ba lâu rồi Ừ Thay vì á, mình mở khu du lịch ừ. Thì con nghĩ mình nên tập trung để đầu tư cho người dân ở đó Nâng cao ngành nghề con nghĩ sẽ tốt hơn cái gì vậy từ đâu mà con có suy nghĩ đó vậy tự nhiên thì không được cái là là, là là là con đổi kế hoạch làm sao vậy trường con đúc kết trên kinh nghiệm thực tế mình làm việc ừ, không kết quả mình cứ chạy theo á thì rất là mất thời gian người ta ở đây mấy chục năm rồi cũng có tình cảm với mảnh đất người ta không bán là điều hiển nhiên rồi hơn nữa nếu xây khu du lịch sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống cho nên thôi thôi thôi đi cho nên cho gì trơn cái đó chỉ là cái cớ mà thôi bà nói cho con biết bà không cần biết làm cách nào mỹ làm sao còn phải thu mua cái, cái mảnh đất đó cho ba bằng bất cứ thế nào nếu mà thuyết phục không được thì dùng biện pháp mạnh hiểu chưa bà chờ đó chú về chú chú đi công chuyện một chút chú sàn căng quá vậy Tôi quên tối tao ăn hết cháo rồi Ăn mì đi Tội nghiệp em quá à. Một bên thì là hiếu Một bên thì tình Giờ chọn chữ nào Chọn hai chữ thì không được đâu Em sẽ tìm cách thay đổi suy nghĩ của ba Nhưng trước tiên á Em muốn thể hiện tình cảm với Diệu trước đã Ờ Tao thấy gì cũng được Mày mà trái lòng với, với chú Sang á Thì Ông cũng không bỏ mày được đâu nhưng mà mày không thể hiện tình cảm với con diệu thì con diệu nó sẽ bỏ mày đó thôi ăn mì đi để lát nó nở à, gì mà anh ờ, biết cách tỏ tình nào lãng mạn không muốn tỏ tình lãng mạn phải không ừ. ở đây cảnh đẹp lắm Sao? mày chạy vòng vòng mày kiếm cái đồi thông nào cho thiệt cao thiệt là vắng á mà đặc biệt ở dưới đồi thông đó phải có gốc cây nha một cây nhỏ nhỏ thôi cây làm gì hai đứa ngồi vô một cuốc cây rồi làm gì đó mày bứt hoa dại à. xong cái mày tặng mày kêu diệu nhắm mắt đi cái mày lấy mày hung cái ủa sao sao dễ vậy chứ mày muốn sao có cách nào khó hơn không khó hơn hả được không để tao bao cho ôi em cảm ơn anh nha vô cái đi vô luôn hả vô vô vô Hương Hương Đang làm gì á Út vô vòng công, Út không qua cửa Trời ơi, gì cháu không, có gì phải gõ cửa Này đâu mà sắm mấy cái này nhìn xịn nữa nè con chôm của má tư á ô có biết thắt bính không Thắt bính à? ừ biết Thắt cho con ý trời con gái tầm ngồng không biết thắt bính luôn ủa chứ từ lúc nhỏ tới giờ á mấy má có ai chỉ cho con thắt bính đâu suốt ngày con chỉ cột giày cho con quấn lên thôi à đâu có biết làm kiểu gì Thắt cho con ơi để để út thác chờ Thắt hai bên cho đẹp đẹp nha được út làm được út còn có cái màu son này á con chưa đánh bao giờ á không biết đánh có được không ta cái màu đỏ nhìn tươi lắm nè con trời ơi lâu quá không có thắt quýnh này làm rung tay quá cho cho út ủng thun con à, nha dạ, nha dạ. ủa mà sau nay bày đặt thắt tóc thắt bím đồ nữa đừng nói với tôi là chuẩn bị đi hẹn hò với ai nha làm gì có tự nhiên cứ đi hẹn hò với ai có ai đâu hẹn hò có không đó ha chuẩn bị sẵn sàng rồi một hồi ai kia hú cái chạy ra không có mà út đừng ghẹo con nữa không hẹn hò với ai hết trơn á Ê cho út xin cộng thông mày ừ. út chắc lâu quá à rồi xong một bên còn một bên nữa là xong ngồi im đi Thôi công nhận nha Má Tư nhà mình á Út Quá trời đồ mắt cúp luôn Son á một gian son luôn Má Tư điệu quá ha Thì bởi vậy người ta mới kêu là bà Tư điệu ngày mai mốt á Út với còn á có đi đâu á Qua bển chôm đồ mắt cúp của má Tư là được rồi đúng không Út Trời ơi Bà Tư bà mua toàn đồ giảm Đồ xinh mà chợ không con ơi Tiền đâu mà mua mấy cái đồ xịn con cũng cẩn thận xài nám da nám mặt hết á không được mấy cái nữa là xong rồi xong rồi đúng không út rồi rồi đâu nước nước lên luôn coi coi tối mày mày sơn cái môi gì ghê quá vậy đại út á tém lại coi đó nãy con đang đánh cái út giật cái đầu con cái nó méo luôn rồi cho chưa tém tém lại đi gái ai tôi xong kỳ cục làm cho tôi sơn miếng này ờ, ờ. không được cái son này là báo vật của con á út không được đụng vô út muốn xài son á qua phòng của má tư lấy đi má tư nhiều son lắm <laughs> tôi đi qua tôi mượn bà tư nhớ nha. nha nhớ không cho tôi mượn nha nó lê mà dữ vậy ta. Ủa hôm nay sao tóc với cái môi của Diệu đẹp quá vậy? À, à, ủa mà tới đây làm gì vậy? Tôi đâu có rảnh đâu Ủa hôm nay tôi có hẹn với Diệu rồi mà Bộ Diệu không muốn gặp tôi hả? Không Vậy thôi chắc tôi đi về đi thiệt á, ờ. lỡ tối rồi có chuyện gì nói luôn y nay tôi đến để cảm ơn diệu tại vì bữa diệu mang cháo qua cho tôi với lại ở lại chăm sóc tôi nữa có gì đâu anh bệnh một phần là lỗi do tôi mà cho nên tôi qua chăm sóc với lại nấu cháo cho anh cũng bình thường thôi à từ nay Diệu đừng nói chuyện xa cách với anh như vậy được không? anh Mình gần nhau hơn chút nha à, Cũng được Nhưng mà Tôi có một điều kiện Điều kiện gì em nói đi à, Từ nay á Khi nào mà tôi à, nào mà em cần á ừ, thì anh hãy qua gặp nha chứ anh mà qua đột ngột như vậy má em bà sang bằng tất cả luôn á vì anh mãi là người vẫn thương em thật từng khóc khi Diệu Gì Diệu Diệu Đi gì đi bả mày ra là chết Diệu đây làm gì đây dạ Hả? con tới cảm ơn diệu hồi bữa con bị bệnh diệu mang cháo đến cho con diệu nó nấu cháo cho mày ăn quá trời vô đây biểu trời ơi mê trai bắt bính tha môi đồ nữa ha ừ, ừ, vô đây vô đây nè con nói đi mà thì vô đây tao nói đi vô đây biểu vô đây gì vậy má bày hết nói nổi hết nói nổi bay rồi Sao cái cửa gì kỳ vậy trời Mốt dẹp mẹ cái cửa này luôn đi Má sửa đi Tại nhà không có đàn ông nên mới vậy á trả treo hả mẹ hả Mày nghe tao hỏi nè, tao nói bệnh kệ nó mắc mới gì mày lo Thì tại vì anh bình là tại con mà Cho nên con nấu chút xíu cháo đem qua Có gì đâu mà má la dữ vậy Ai cho mày nấu cháo Từ đây sắp tới tao không cho mày thân thiết với thằng Trường nữa nghe chưa Là phụ nữ mình á Phải cần một cái bờ vai để nương tựa ông cũng mong con kiếm được cái bến bờ hạnh phúc đặc biệt là phải biết trân trọng những người yêu thương mình thật lòng nha má con thấy anh trường cũng là người tốt mà mất mới gì má phải cấm con bây giờ bị cãi tao hả bây giờ cãi hả tao nói không cho gặp là không gặp con không có cãi con chỉ muốn biết tại sao má lại cấm thôi à trên đời này là tao không có tin đàn ông mình là phận con gái mình đã khổ rồi Mình gặp những cái thằng đàn ông đó mình càng khổ hơn nữa Không có gặp nữa nữa Nhưng mà anh không làm gì đâu má Bây giờ mày cãi tao hả Con không có cãi Mà con chỉ đang thắc mắc thôi à Tại vì con thấy anh là người tốt mà Có gì đâu mà phải cấm con Đâu phải đàn ông nào cũng xấu đâu chị Mày đang làm gì vậy Mày vô thì mày vô luôn Mày đừng có lúp ló như vậy mày bước vô đây cho tao nói chuyện với mày tụi bay bây giờ quá trời ha chung phe hả nè có chuyện gì giấu tao phải không phải không ừ, không, em là em thấy diệu nhà mình còn trẻ nè người ta mới biết yêu mà chị cho con nhỏ biết yêu với đời rồi tội nghiệp nhỏ tự nhiên chị cấm cản nó yêu yêu cái gì yêu để khổ hả cái chuyện này để tao lo mày đừng có xía vô mày lớn rồi mày làm cái gì mày làm mày đừng có lôi kéo cháu mày vô ừm em thấy thì thằng trường với anh hiếu cũng được mà chị mấy hôm cũng qua phụ nhà mình quá trời cũng chịu khó lắm chị dạ đúng rồi đó má ừ. hay là ngày mai con nói anh trường qua sửa cửa này nha thôi để anh hiếu anh hiếu qua sửa được chị mai tao tháo không có sửa thằng trường á là tao cho nó rớt ngoài vòng giữ xe rồi trời ơi ờ, nó tưởng nó gì kiều thành phố là nó ngon hả xin lỗi à má nhưng mà anh trường đâu phải dặn người như vậy đâu con thắng con top một mà đúng rồi đó chị anh hiếu á đợt đó em đi chợ về bị hai thằng nó định hãm hại em không có anh hiếu là em tôi đời rồi thôi mày đừng có bên tụi nó mà tao đã nói rồi trong tình yêu mà càng trèo cao thì càng té đau mà càng hy vọng thì càng thất vọng không có quen ai hết không có yêu đương gì hết trơn hết trời á cửa này mai tháo giùm tao đi không có sao đâu má con từ đó tới giờ là còn hận đàn ông lắm nên là chưa có thay đổi một hai ngày được đâu từ từ đừng lo lắng nha nghỉ ngơi đi trời ơi buồn quá à tóc đẹp quá họ ờ, tháo ra luôn Bây giờ má cắm cạn như vậy phải làm gì Ôi trời, cái môi son đỏ dễ thương quá Con đúc kết trên kinh nghiệm thực tế Mình làm việc không kết quả, mình cứ chạy theo Thì rất là mất thời gian Người ta ở đây mấy chục năm rồi Cũng có tình cảm với mảnh đất Người ta không bán là điều hiển nhiên rồi Hơn nữa Nếu xe khu du lịch Sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống Đúng là hay rồi hay ơi Em có biết là Mấy chục năm nay anh đi tìm đi kiếm em không Thì ra là em ở trên này Em lên đây được bao lâu rồi Em khỏe hả Gia đình mình cũng khỏe hả Dì ba Chú Tư Út Lành Mình khỏe hết hả Mấy chị em vẫn khỏe Ai cũng khỏe mạnh hết á Hai Cô này là vợ của chú tư hả trời ơi cái gì vậy đừng có nhắc tới chú tư nữa chú tư chú tư mất rồi hả trời ơi chú tư mất rồi nào à, chứ em biểu ờ, em nè em là chú tư nè chú tư là em em là chú tư đó chú tư á năm 17 tuổi á chết rồi à. chú nhường cái xác lại cho dì tư xài à. là em nè em là dì tư nha đừng kêu chú tư nữa tuổi lắm á anh không nhớ là hồi xưa anh hay bồng em đi chơi hả bây giờ lớn lên rồi anh có muốn bồng em đi chơi nữa không chị cầm cái giỏ em em đi chảnh bồng đi chơi ờ bất ngờ quá tư à em đừng có nói chuyện với con người bội bạc này nữa hai em nói ai bội bạc vậy tôi nói ông đó hả tôi trời hai ơi chắc có lẽ là có một sự hiểu lầm gì phải không em hiểu lầm tôi phải không trời đất ơi tôi hiểu lầm ông hả tôi với ông không có chuyện gì để nói hết trơn á trời ơi nhận người quen nữa à không có mắc cỡ hả ờ, ờ. chị chị đừng có la um sùm đứng ngoài ngoài đường vậy mà chị la người ta cười với mặt bây giờ đó cười cái gì tao làm cái gì mà cười cười là cười ổng kìa cái con người xấu xa hội bạc là ổng đó tôi nói thiệt với ông đó nha hai mươi mấy năm nay tôi không muốn gặp ông nữa và từ đây tới chết tôi cũng không muốn gặp ông nữa đi tôi thầy thầy ơi anh em, em anh có muốn ẩm em như ngày xưa nữa không thầy chị hai chị làm gì mà ngồi thừa người ra vậy thừa người cái gì mẹ không thấy đã đang làm này sao rồi làm gì chị khóc cái hành này nó làm chị cay mắt chị khóc chứ chị khóc cái gì mà khóc chị đang nhớ ai đúng không mày nói khùng điên gì vậy em mệt chị quá chị hai Chuyện nó cũng hai mươi mấy năm rồi Nó cũng qua lâu rồi Sao chị cứ nhớ hoài chị cứ buồn hoài chị hai Chị muốn gặp ông để nói ba mặt một lời Chị, chị bình tĩnh đi Chị làm lớn chuyện lên Rồi ờ, lỡ biết ông bỏ trốn thì sao Nhưng mà chị không nghĩ ông Ba Sang không làm như vậy đâu dù gì ông thương chị ông còn đòi cưới chị nữa mà trời ơi chị ơi đến giờ phút này mà chị còn nói những cái lời nói đó chị tỉnh táo lại giùm em đi em nói chị nghe nha nếu mà ông là người tử tế á ông có đi lừa gạt chị không ông có làm cho người khác có bầu không chị lo cho bản thân chị đi em yên tâm đi anh sẽ lo cho em với con mà dạ em cảm ơn anh đã nhận là cha của đứa bé không có anh không biết mẹ con em sống sao nữa Em đừng có nói về bổn phận của anh mà Chị làm không hỏi trắng đen Chị làm cái gì vậy Chị bình tĩnh lại đi Chị làm rõ trắng đen là lỡ như đó chị quýnh người ta Ông binh người đó Ông đánh chị rồi sao Chị mới là người mang nhục á Chị hiểu không Trời ơi, đến giờ phút này á Chị lo cho bản thân chị đi Còn đứa nhỏ trong bụng nữa kìa Chị thương nó đi Ông ba Sang ông phản bội chị của chị á Nó không có lỗi Chị tội nghiệp cho nó thôi Thiệt á Thằng cha này á Mê giàu sang phú quý á Để cho chị phải chịu khổ vậy á Thiệt á Tức quá Để em giải quyết đó cho Đừng Đừng Mày cùng á Mày cản chị mà mày còn nóng tính hơn chị nữa Để chị ra nông nổi vậy á Em nhìn em xót quá Mà chị đừng có lo Có em Có chị ba Có út lành nữa Mọi người sẽ lo cho chị Chị muốn sao đâu em đừng có nói cho ai biết nhất động bà sang á dạ em biết rồi chị yên tâm nha chị hai cái gì nữa không lẽ chị không có tính cho con diệu nó nhận lại cha nó hả nó cũng lớn rồi bây giờ nó cũng thành thiếu nữ rồi ba nó cũng lớn tuổi rồi chị hai tao cấm nha tao cấm mày nhắc tới chuyện này nữa nha mà mày cũng không có nói cho con diệu biết nữa đừng có ngồi đây là lèm bèm đi ra chỗ khác cho tôi làm đi đi em nói chị không được luôn á gì ạ? Diệu à Nè, anh làm gì vậy? Diệu à Em là người đầu tiên á Mà anh dẫn đến đây Anh nghe ba anh nói á Trước khi mẹ anh mất Bà ấy có một duy nguyện Là khi mất Cho cốt của bà ấy Sẽ được rải ở đây và mỗi lần anh đến đây á thì anh cảm giác như là được ở gần mẹ của mình hơn anh chưa bao giờ dẫn một người con gái nào đến đây nhưng em là người đầu tiên vì anh muốn khi đến đây người con gái đó phải là một người đặc biệt và em chính là người đặc biệt đó em có hiểu ý anh nói không kỳ quá à. Không ai mà vừa tỏ tình Vừa ra mắt mẹ như vậy trơn á Mai mốt á Phải nói với em trước Để em bận đồ lịch sự hơn Rồi em mua một bó hoa để tặng mẹ em nữa chứ Lần sau là phải báo trước đó nha Nói vậy là dám cướp diệu của tao hả Tao chụp hình lại làm bằng chứng này con Chà, lấy nét hơi khó nha Lạnh quá Anh có một món quà muốn tặng em Mày cũng ác lắm Nhưng mà nhân dịp gì vậy? Mẹ mày chết rồi Không nhân dịp gì hết Mà mày rải hài cốt xuống dưới hồ này, sao bà chịu nổi Những lúc không có anh bên cạnh á Sợi dây này sẽ thay anh bên cạnh em quà cho em rồi đó Ừ, đẹp không? Đẹp Nhưng mà anh tặng rồi bây giờ em tặng lại cho anh đi Quà hả? Ừ Rõ luôn Đâu rồi ta? À Nè Gì vậy? Tim của em á Thôi, anh không lấy tim này đâu <laughs> Lấy cái khác đi Nè nha, anh vừa phải thôi mới có tỏ tình người ta xong là đòi quà rồi Vậy em có tặng không? Vậy chứ muốn gì? Tặng cho em một sợi dây chuyền Rồi Thầy quá à Nhắm mắt lại đi Anh nhắm nha có bằng chứng rồi con tay đóng băng luôn kìa anh đúng là khôn luôn á có sợi dây chuyền mà cướp nụ hôn đầu tiên của tôi mà anh thấy ờ, hay là cho anh bên đi cho nó đều còn tham lam được không em mặc lại đi bẩn à Mà anh nè Anh có thể kể về gia đình của anh cho em nghe được không? Không phải là em tò mò đâu Mà em muốn biết cuộc sống của anh như thế nào thôi à Mẹ anh á Thì mất khi anh vừa mới được sinh ra Còn ba anh á Thì lúc nào cũng hà khắc Ngoài công việc ra Thì ba với anh Cũng ít nói chuyện với nhau nữa Mà cũng lạ là Ba anh chưa bao giờ nói gì về mẹ anh hết Phải chi anh được gặp mẹ anh á Thì tốt biết mấy Hoàn cảnh của anh Cũng giống của em từ nhỏ em cũng biết ba mình là ai hết em chỉ biết sống với má và mấy gì thôi à lúc nào cũng nói là không sao nhưng chắc chắn ở trong lòng luôn có một khoảng trống vậy dạ, là anh với em là trời sinh một cặp rồi anh mong là tụi mình sẽ được hạnh phúc đừng nói sớm như vậy bước không có qua đâu bây giờ mình chỉ cần vui với hiện tại là được rồi quạo vậy Bà biết gì không Hôm qua tôi với bà đi chợ Biết gặp ai không ai? Ông Sang Ông Sang Ông Sang Hèn gì Gặp lại người yêu cũ Cho nên là sáng giờ làm như có vẻ như quạo quạo vậy á. Vậy á Từ mấy má con mới về à, Ngày hôm nay con có một người đặc biệt ạ à. Đến đây dạ con chào cả nhà <laughs> tưởng ai ai ngờ à, đẹp trai mà cũ xì chứ ai <laughs> nói nghe nè đi vô ăn đi tụi con đừng có ngại đi vô đi <laughs> dạ ờ, hôm nay nhà con hết đồ ăn rồi nên con ờ, qua nhà dì hai ăn cái ăn buổi ngồi đi ngồi đi ngồi đi trời đất ơi lại đây ăn đi Dạ Con xin chào tất cả mọi người Dạ Từ nãy giờ chắc chờ con lâu lắm phải không Con xin lỗi Dạ con có việc bận Dạ Nè Ai mời anh mà chờ mới đợi Má bà Má bà mời mà à, Ngồi ngồi ngồi đi con ngồi đi Ngồi dạ. xuống ngồi xuống ngồi xuống à. Dạ mọi người à, chắc đang có chuyện vui à Dạ Ủa làm như trong nhà không có chỗ nhậu Sao ra ngoài đường nhậu rồi uống mền này vậy Mày không ăn thì mày đi về Đúng rồi đó Không ăn đi về đi thôi dạo quấn mền cũng được cũng sao dạ ờ. nhậu cũng vui ạ dạ <laughs> dạ em chào chú tư à con có mang cái chai rượu này qua để con hùng với mọi người chứ không phải con đi tay không nha mọi người dạ trời ơi cái thằng nó tâm lý hết sức nói luôn vậy đó à trời mà xe lạnh á mà còn uống chút xíu rượu này tôi nói nó tê tê tái tái gì đó à đúng bà nghe đến ăn nhậu là mê lắm chị ơi rồi rồi, rồi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi mời mời mời mời vô ăn đi vô vô vô vô má bữa nay á bá bỏ nguyên tắc cũ nha má là ăn không được nói được rồi ăn đi ăn đi nè con nè con ăn đi ngon lắm đó <laughs> thấy không chị em mấy chục năm rồi có bao giờ nó gấp cho tôi miếng thịt đâu bà sao sân quá mày mới sân á ăn đi thôi cả nhà ăn đi dạ dạ ăn ăn à hôm qua con có đi uh, chụp mấy cảnh đẹp á mà phải nói là con, con kiếm được cái chỗ mà chụp cái cảnh đẹp hữu tình luôn được Trời ơi cái này mà đưa lên lịch là in lịch ra là nhiều người ta biết tới chỗ này đẹp lắm. Vậy là ngày mai đi tới đó quay clip lên ha, đem lên, đăng YouTube luôn. Lên cho coi. Đâu, à. ờ, đâu được không? Chú Tư, coi không chú Tư. À. Tính ra là ta không có kêu á, không có cần luôn á. Đưa chị hai coi đi. Dạ thôi đưa chị má ba coi. Đâu đâu má ba coi à. Trời đất quỷ thần động địa ơi Cái gì vậy? Trời ơi Giấu đi Gì vậy đưa đây đưa tao coi coi Dạ không cái... Tao nói đưa tao coi Không cái này con tính xóa rồi mấy cái này coi không được dạ Sao mày kỳ vậy mày đưa đây cho tao coi tao chưa có coi Dạ thôi dạ thôi cái chuyện này coi là má Sao hay tức lì quá à Má tôi nói đưa cho má tôi thì đưa đi Thank <laughs> you. dạ má hai ơi dạ con nghĩ là má hai cũng đừng la bé diệu tại tại bé diệu cũng là một người rất là hiền lành và dạ, cũng tại thằng này chính nó là người dụ dỗ em diệu làm cho em diệu cãi lời má hai má hai xử nó đi má hai anh điểm đi anh cố tình đúng không em hiểu lầm anh rồi diệu thực sự anh muốn xóa thiệt mà diệu dạ hai đứa đang quen nhau hả vừa thật lòng Không có gian dối đâu gì hai Chị hai Em thấy á Chị nên đổi thánh đi Chị càng lớn chị càng khó luôn á Con Diệu nó cũng lớn rồi Chị cho nó quen người ta đi Trời không lẽ chị bắt con Diệu á Nó cứ sống nhiều hoài Vậy nó ở giá Vậy nó sống nó lớn lên Nó già như mình vậy ừ. Cô đơn nó khổ sở lắm chị hai Ừ Chị hai ơi Em thấy nhà mình cũng nên đổi nguyên tắc đi chị Chứ con nhỏ còn trẻ quá Rồi mai mốt tụi mình già rồi nó ở với ai chị Cái gì kỳ vậy Hôm trước còn hùng hùng hổ hổ dữ lắm mà bây Giờ cái tự nhiên phá luật quay đầu như một cái đẹp vậy Không có ai quay đầu hết á Hồi xưa dính đến giờ là hai bên đây nè Là một phe Là tụi tôi ủng hộ không á Có mình bà ai vua nó ra nó vô hoài Dạ con cảm ơn Diệu Con hứa sẽ chăm sóc cái Diệu thật tốt Má nói không có yêu đương gì hết Hai đứa bay đứng lên đi về Ủa con làm gì đuổi con về Tao biểu hai đứa bay đứng lên đi về Đây Cầm chai rượu về luôn Má đời của má đã quá khổ rồi Đã quá cô đơn rồi Má cho con yêu đi Con còn trẻ mà Con muốn cuộc đời của con cũng khổ như má Má cho con yêu đi má Má nói không Má